25 khoảnh khắc ngàn năm có một, camera quay lại, tiết lộ điều kinh ngạc. Mỹ Đức xin chào mừng quý khán thính giả đến với Ngẫm Radio. Thiên nhiên có rất nhiều quân bài trong tay áo và khi ngài quyết định để lộ chúng, thì tất cả những gì chúng ta có thể làm là kinh ngạc ngắm nhìn. Những điều lạ thường này nếu không được camera quay lại, có lẽ sẽ không ai tin được, vì đây là những khoảnh khắc cứ như thể ngàn năm mới xuất hiện một lần. Chúng ta sẽ cùng khám phá 25 điều bí ẩn trong video này và trước khi bắt đầu hành trình, mong quý vị hãy dành tặng một like để ủng hộ ekip của chúng tôi nhé. Cây mặt người Cái cây to lớn này trông giống như khuôn mặt của con người theo cách không tương nổi. Người ta cho rằng đó là một hiện tượng hiếm gặp gây ra bởi sự kết hợp của khí hậu và sự xói mòn hoặc do một nghệ nhân chạm khác có chú ý. Sự hình thành cấu trúc khuôn mặt cũng có thể do xét đánh. Dù là gì thì nếu tận mắt chứng kiến, hẳn nó sẽ khiến người ta bất ngờ xen chút kinh ngạc phải không? Con đường tan chảy Bạn đã bao giờ bắt gặp cảnh xe cộ và đường xá tan hoang chưa? Những người này đang đi bộ dưới cái nóng oi ả và thấy rằng chân họ bắt đầu dính chặt vào mặt đất, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn do nhựa đường tan chảy và làm suy yếu mặt đường. Vào tháng 7 năm 2022, nhiệt độ đạt kỷ lục 34,3 độ C ở Greater Manchester, nhiệt độ bề mặt đường có khi lên tới 50 độ C. Khiến hai con đường ở miền Bắc nước Anh tan chảy và những người lái xe có cảm giác như họ đang lái xe qua nước. Khi đường Bloodstone ở Stockport, Greater Manchester biến thành chất nhờn đen nhớp nháp. Một người đi đường nói, mềm đến nỗi chân bạn bị mắc kẹt trong đó nếu bạn đi ngang qua. Toàn bộ mặt đường đều bị dính trong lốp xe của tôi. Kênh CNN cũng đưa tin Người đi bộ ở sát Ấn Độ đang chật vật khi băng qua đường, nhiệt độ tăng cao đủ để làm tan chảy mặt đường. Giày dép bị nhựa đường giữ lại và rơi dài rác trên đường, cảnh tượng quả là khó tin nhưng lại có thật. Mưa đá khổng lồ Thật là một cảnh tượng không thể tin được khi chứng kiến những tảng đá khổng lồ chút xuống. Nguyên nhân của thảm họa này có thể là một hiện tượng được gọi là microburst, với hình dạng giống như đám mây nguyên tử, nó thường hình thành trong cơn rông và có thể mang các mảnh đất đá lên trên không trong một cơn lốc mạnh. Những cơn gió tạo ra có vận tốc lên đến 270 km h và có thể quật ngã cả những cây cổ thụ vững chắc nhất. Ngay cả dưới mặt đất, microburst cũng đáng sợ không kém. Đây là những gì đã xảy ra ở Oklahoma trong năm 2011. Mặt đất dung chuyển Thật hiếm khi chúng ta đối mặt với cảnh tượng mặt đất rung chuyển, lắc lư và nứt nẻ. Nhưng đó là những gì xuất hiện trong trận động đất Palo Central Silhouette. Nguyên nhân là do sự hóa lỏng xảy ra khi mặt đất bị một trận động đất làm cho rung chuyển, khiến các hạt đất mất đi sức mạnh và sự gắn kết, dẫn đến nó chuyển động giống như chất lỏng. Đây là thứ cho chúng ta thấy rằng thiên nhiên hùng vĩ có thể mang sức mạnh hủy diệt như thế nào. Cá kỳ lạ ngay cả khi một phần lớn cơ thể bị mất, con cá này cũng vẫn có thể tiếp tục bơi vô tư trong nước. Điều này thật đáng kinh ngạc. Cơ thể của nó bị mất một mảng, có thể thấy những chiếc xương nhô ra, nguyên nhân có thể là do bị kẻ săn mồi tấn công, hoặc do nó bị mắc vào lưới câu và cố gắng thoát ra, hoặc có thể do nhiễm ký sinh trùng. Mèo thông minh trong đoạn video dưới đây, một chú mèo vô cùng thông minh đã nhanh chóng ra tay ngăn cản một em bé khi bé với tay lên tay vịn ban công, ngụ ý rằng bé không được phép leo trèo tại nơi nguy hiểm này. Cậu bé một tuổi hơi loạn choạng nhưng vẫn bám lấy tay vịn một lần nữa. Thấy vậy, chú mèo nhảy lên bờ tường ban công, liên tục đánh vào cái tay không nghe lời của cậu chủ nhỏ. Đoạn clip được quay ở Colombia vào tháng 1 năm 2021 và nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt thu hút hơn 43 triệu lượt xem. Chó con ôm ngỗng Một chú chó con có thể chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc âu yếm với con ngỗng như một dấu hiệu của tình bạn. Cái ôm của chú cún thể hiện cảm giác thoải mái, tin tưởng và vui vẻ khi ở bên chú ngỗng. Trông thật đáng yêu phải không các bạn? Còn đây là một cảnh tượng hiếm thấy khác về một con chim đang bay trong khi cõng một con chim khác trên lưng. Chú lợn con này thì đang phát ra những tiếng kêu vui vẻ khi nó nhảy và lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc. Chú gấu này đang leo lên vách đá treo leo, có thể là để tiếp cận nguồn thức ăn trên cao như các loại hạt, quả mọng, côn trùng. Chim lơ lửng trên không Đây có thể là hình ảnh hiếm gặp về loài chim. Cơ thể nhẹ, xương rỗng và lông vũ giúp con chim có thể lơ lửng trong không trung và có lẽ nó đã sử dụng đuôi và chân để điều chỉnh và di chuyển theo hướng nó muốn. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại cho phép con chim lơ lửng trong không trung trong thời gian dài. Chiếc lá bí ẩn Chiếc lá này không đáp xuống mặt đất, nó dường như đang trôi nổi một cách yên bình, lơ lửng trong không trung và chuyển động theo gió. Nhiều suy đoán được đưa ra, việc chiếc lá lơ lửng có thể do một cơn gió mạnh, một luồng gió ngược, hiện tượng tĩnh điện hoặc thậm chí là do một câu thần chú gây ra. Đây là một cảnh tượng thu hút trí tưởng tượng. Theo bạn, đó là do nguyên nhân gì? Hố sụt Hãy cẩn thận khi đề xe của bạn không có người giám sát vì mặt đất có thể nhấn chìm nó ngay lập tức. Hố sụt còn gọi là hố tử thần, hình thành hố trên mặt đất do sự sụp đổ của lớp bề mặt. Nó do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự sụp đổ của các mỏ dưới lòng đất, sự cố sập đường ống thoát nước hay chỉ đơn giản là sói mòn do nước. Mối nguy hiểm lớn nhất là người ta không biết khi nào, ở đâu hố tử thần sẽ xuất hiện. Nếu xuất hiện trong một khu đông dân cư, thiệt hại khó có thể tưởng tượng được. Đây là hố tử thần bất ngờ xuất hiện trong một bãi đậu xe ở Jerusalem. Video cho thấy nó khó lường như thế nào. Ngọn lửa hủy diệt NATO là một cơn lốc dữ dội của khói, trò và các mảnh vụn do đám cháy tạo ra. Nó xuất hiện khi nhiệt độ cao và gió mạnh kết hợp lại, tạo ra một luồng không khí xoáy dữ dội. Ở nước Úc, hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt kết hợp với thời tiết nhiều gió khiến hiện tượng này dễ xảy ra hơn. Tấm chăn xốp Đây có phải là tuyết hay một loại ghèo tạo bọt nào đó mà ai đó đã đổ xuống sông không? Chúng chính là những tấm chăn xốp độc hại hình thành trên bãi biển của sông Ấn do các chất ô nhiễm công nghiệp trộn lẫn với nước gây ra. Nó là một dạng ghèo tạo bọt độc hại. Chất bọt dày được tạo ra bởi các chất ô nhiễm như chất tẩy rửa, dầu và hóa chất có thể gây nguy hiểm cho sinh vật biển. Lửa cháy trong cây Thân cây rỗng ở Trinity, bang Texas bốc cháy ngùn ngụt dù bên ngoài hay cạnh đó không có đám cháy nào xuất hiện. Video thu hút gần 20 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Các chuyên gia cho biết, có thể sau khi xét đánh, Ngọn lửa âm ỉ dần dần khoét rỗng cây và vươn lên trên. Quá trình này tạo ra một ống khói tự nhiên bên trong thân. Sau đó, lửa bùng lên và cháy nhanh hơn. Hiện tượng thân cây cháy cũng có khả năng liên quan đến loài ký sinh ăn cây, khiến thân rỗng bên trong còn bên ngoài thì khô giòn. Nếu lửa tiến vào trong khoang rỗng, cây có thể cháy vài ngày rồi cuối cùng đổ sụp. Núi lửa phun trào nhân loại thứ không nói nên lời trước cả lòng nhân từ và cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhật Bản là quê hương của nhiều núi lửa đang hoạt động, trong đó có núi Sakurajima đã phun trào và gửi đám cho bụi khổng lồ vào không khí. Theo hãng tin Kyodo, ngày 25 tháng 7 năm 2022, núi lửa Sakurajima phun trào ngày thứ hai liên tiếp đã văng xa đến 2,5 km. Xứ sở thần tiền phát sáng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bắt gặp một khu rừng lấp lánh? Rừng phát quang sinh học là kỳ quan thiên nhiên xuất hiện khi một số loại thảo và vi khuẩn phát ra ánh sáng xanh lam mềm mại, tạo nên một bầu không khí kỳ diệu và siêu thực. Có thể nhìn thấy rõ nhất vào ban đêm khi bóng tối khuếch đại hiệu ứng phát quang. Thật là cảnh tượng thần tiên phải không các bạn? Sông băng vỡ Một sông băng trên dãy Himalaya vỡ gây lũ lụt bất ngờ ở bang Uttarakhand Ấn Độ vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 hủy hoại hai dự án thủy điện và buộc giới chức triển khai chiến dịch sơ tán và cứu hộ khẩn cấp. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước chảy xối xả xuống các hẻm núi, tan phá cầu và dự án thủy điện, đồng thời gây ra những tiếng động khủng khiếp như thể núi lửa đang phun trào. Núi lửa bùn Núi lửa bùn được gây ra bởi sự chuyển động của hỗn hợp bùn và khí tự nhiên được giải phóng dưới dạng hoạt động của núi lửa. Bùn được tìm thấy trong những ngọn núi lửa này là sự kết hợp của đất sét, phù sa và các chất lắng động khác. Cột lửa đỏ rực bốc lên giữa biển Caspi được cho là do núi lửa bùn gây ra. Đây là núi lửa bùn ở vùng đông Demerora của Giana chúng khiến cây cối sụp đổ ngổn ngang. Ngày nay, hơn 16 năm trôi qua mà núi lửa bùn Lucy ở Indonesia vẫn tiếp tục Bùn của nó đã bao phủ khoảng 7 km vuông, buộc 60.000 người phải di rời. Tại sao trái đất lại đột nhiên nôn ra một lượng bùn khổng lồ đến như thế? Nhiều cáo buộc rằng nguyên nhân là do việc thăm dò khí đốt của con người. Tuy nhiên, đến nay, bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bom núi lửa Chúng ta nghĩ rằng núi lửa không thể nguy hiểm hơn nữa, thế thì phải xem sự hình thành của bom dung nham này – đó là kết quả của quá trình ném dung nham nóng và lỏng vào không khí trong một vụ phun trào mạnh mẽ. Dung nham nguội đi và cứng lại nhanh chóng, tạo thành một vết bắn tung tóe có thể có kích thước từ cỡ viên sỏi đến đường kính vài mét. Ở đây, chúng ta có thể thấy rất nhiều quả bom núi lửa lăn qua cỏ trên đường đi của chúng. Thảm cỏ bay Đó thực ra là những thảm thực vật khô. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng khi gió lốc và bụi mù tấn công con đường, những đám cỏ đàn tứ tung ra đường và những chiếc ô tô có thể bị bao quanh bởi những đám cỏ cuộn xoáy, cản trở tầm nhìn của người lái xe. Chúng cũng có thể mắc kẹt trong lưới ô tô của họ. Trong cảnh tượng này rất kỳ lạ và thú vị, nhưng chúng có thể gây phiền phức cho người lái xe. Chăn tuyết Tuyết rất lạnh, nhưng ngạc nhiên khi nó có thể được thiết kế để giữ nhiệt những con vật này sở hữu những chiếc chăn mùa đông bằng tuyết phủ trên người, bảo vệ chúng khỏi cái lạnh buốt giá. Hai con tuần lộc này đang ngủ trong tấm chăn tuyết. Khi người thợ săn đi ngang qua, một con thức dậy và bỏ chạy, trong khi con còn lại cần phải được đánh thức sau giấc ngủ say. Hồ bơi ếch Đoạn clip này ghi lại sự xuất hiện kỳ lạ của một số lượng khổng lồ ếch con. Chúng nhảy nhót trên mặt đất gần một cái ao, Điều này có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như nhiệt độ nước tăng đột ngột hoặc dòng nước mưa tràn vào ao. Cũng có thể những con ốc này được thả ra khỏi môi trường nuôi nhốt. Lốc xoáy muỗi Hiện tượng này xảy ra khi một số lượng lớn muỗi bị cuốn vào một cột không khí quay nhanh tạo thành một cấu trúc giống như cơn lốc xoáy. Chúng được gây ra bởi sự kết hợp của các luồng không khí trong tình trạng độ ẩm cao. Đám muỗi khổng lồ tạo thành một đám cây côn trùng dày đặc. Như một cơn lốc xoáy quét qua không trùng khiến người ta kinh ngạc. Thác nước ngược Cảnh tượng tuyệt đẹp này được tạo ra bởi thủy triều của đại dương đẩy nước lên và tràn qua gờ đá của bờ biển tạo nên những thác nước ngược ấn tượng. Lực của thủy triều có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian trong ngày, vì vậy thác nước có thể dao động từ dòng chảy nhẹ đến gầm lên mạnh mẽ cây bật gốc. Cây cổ thụ đồ sộ sừng sững, cành nhánh chắc khỏe và rễ của nó thì quá mạnh so với mặt đất bên dưới. Nên khi nó bật gốc đã để lại một khu vực trống rộng lớn, nơi đất bị xé toạc và dịch chuyển. Cái cây này là một minh chứng cho chúng ta thấy rằng ngay cả những cái cây to lớn nhất cũng có thể bị bật gốc bởi sức mạnh của thiên nhiên. Bom mưa có bao giờ bạn tưởng tượng đến cảnh bầu trời như tách đôi, mở ra một lỗ hồng trên các đám mây rồi từ đó đổ xuống một dòng nước chảy như thác xuống hồ Alps. Điều tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim viễn tưởng ấy lại được ghi lại từ một khách sạn của Áo. Video với tiêu đề Cơn sóng thần từ thiên đường thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên YouTube. Trận mưa như chút sóng thần, một bức tường nước dường như vô tận đổ xuống từ trên trời sẽ gây cảm hứng và kinh hãi. Trường hợp này cũng đã khép lại hành trình khám phá của chúng tôi tại đây. Bạn ấn tượng với hiện tượng nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Mong quý vị hãy like và chia sẻ video này tới bạn bè cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã xem video. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại.